Mến chào quý ông bà, cô chú và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Và trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn hoang Thì em tình cờ phát hiện được một cái ngôi nhà bỏ hoang ở phía đây Và đằng sau ngôi nhà này có những cái câu chuyện tâm linh hết sức là kỳ bí Đặc biệt là Em đã từng ờ, hỏi một số người dân ở đây thì ờ, người ta cho biết là lúc trước ở nơi đây từng là một chốn ăn chơi và có những cái bạn, ờ, bạn trẻ tụ tập ăn chơi xong rồi gây gỗ đánh nhau rồi xảy ra những cái vụ án mạng ngồi mong muốn cho nên là từng là một chốn ăn chơi rất là nhộn nhịp nổi tiếng ở khu vực này thì bây giờ cái căn nhà này lại bị bỏ hoang và không ai lui tới nữa nha mọi người thì để xem thử bên trong có những cái bí ẩn nào ly kỳ hay rùng rợn thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với em nhé đây nè mọi người từ phía ngồi nhìn vô nó cảm giác nó rất là hoang tàn và nó như thế nào á rất là khó tả bởi vì nó có câu chuyện phía bên trong rằng đã có người phải à, bỏ mạng ở nơi này cho nên là giờ này em à, xin mạng phép đất đai thần hoàng nhân chập ông bà thổ công thổ địa nơi đây cho phép em khám phá một cách an toàn để cho mọi người cùng xem nha cả nhà thì à, bỏ hoang rất là lâu cho nên là ngo ở trên ton nó không còn gì nữa nha cả nhà và những cái à, khung cửa đã bị người ta lấy hết rồi nha cả nhà ở khu này thì chứng tỏ rằng là không có ai lui tới cho nên là đó rất là ghê rợn luôn vào wow, giờ này em đi tới vào này giờ này là giờ ngọ nha mọi người giờ trưa cho nên giờ này rất là nguy hiểm luôn phía dưới đây thì rừng cây um tùm và xung quanh đây cỏ rét rất là nhiều luôn Bây giờ em à, sẽ tiến vào trong Phía dưới đây thì cỏ rác rất là nhiều luôn mọi người Đi cẩn thận Kiểu à, rắn rết hoặc là những cái à, ổ cống của đồ á Nó lột mình xuống đây một cái là hơi mệt đó cả nhà Đây nè mọi người Đây là những cái hố cống nè Dây leo rồi nó lắp lên hết rồi Ôi, Nhìn mất hồn tưởng rắn không mọi người cái này nè không biết mọi người thấy không nhìn tưởng rắn không à rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ờ, tiến vào trong nha cả nhà mình sẽ ờ, tham quan review và khám phá trong đây chứ mình không có đụng tới bất cứ một thứ gì tồn tại bên trong đây hết nha cả nhà bên đây là một cái ờ, hòn nam bộ nè hòn núi nhân tạo đó cả nhà rất chi là lớn luôn wow ui em bước vô đây em thấy nó hơi rợn người cả nhà phía bên đây có một cái à, cửa sổ nhưng à, bị người ta trám lại rồi cả nhà trong đây rất là ẩm ướt luôn nên những cây dương sĩ nó mọc lên nè cả nhà và ở đây người ta trám lại và trong cái khu này á thì à, em thấy có những cái lư hương nha cả nhà lư hương này và cái à, trang thờ thì phải trang thờ đã bị bỏ và bên đây là một cái gói và quần rin chắc có lẽ căn phòng này xảy ra những cái điều gì rất là ghê rợn cho nên là người ta đã bít cái cửa này rồi nha mọi người đó wow phía ngoài đây cũng có cái sự xuất hiện của tâm linh nè cả nhà rất là ớn luôn đây chính giữa ngôi nhà lại có một cái ờ, bát hương làm chúng ta liên tưởng tới những câu chuyện tâm linh cầu cơ cầu số và những điều hết sức rùng rợn trong căn nhà đã từng xảy ra vụ án nha mọi người. Wow. Thì lúc trước nghe người dân ở đây kể rằng từng là một chốn ăn chơi khét tiếng và bây giờ lại bỏ hon hon tàn không ai dám ờ, lui tới nữa nhìn rất là ghê rợn luôn cả nhà ơi Wow Nhìn những cái ờ, đốt cháy nào cả nhà Người ta đốt cháy á Rất là ớn luôn Rất là ớn lạnh luôn Wow Đây là ẩm ướt nha mọi người Đi không khéo là nó sẽ trợt liền á Rất là ẩm ướt luôn Phía bên đó là cái ờ, những cái ờ, hình để người ta quảng cáo á, mọi người nè thì ờ, từng là tụ điểm ăn chơi bây giờ đây rất là hôn tàn và ghê rợn vô trong đây em hết sức cẩn thận luôn sợ nó rất là trợt nha mọi người rất là ẩm ướt luôn ra ngoài sau đây rất là thúi luôn mọi người không biết là lý do vì sao mà nó rất là thúi luôn wow Wow, nhìn rất là ghê rợn luôn cả nhà Trong đây cũng đã có những cái ờ, đốt cháy nè quần áo nè và nệm bỏ thì em à, sẽ à, review thật là mau khám phá thật là mau để rời khỏi nơi đây nha cả nhà Ây da. trên cái cầu thang này cả nhà kho hai bên là không có gì luôn nha rất là ớn luôn thì bây giờ mời mọi người hãy cùng đồng hành với ờ, em nha nhìn ghê quá cả nhà giờ em sẽ ờ, tiến từng bậc thang lên nè ở dưới đây là nó không có gì luôn nè cả nhà rất là nguy hiểm luôn và nó bể nát luôn nè cả nhà ha wow ở dưới những cái căn phòng ở dưới á người ta đốt nó đen đúa và nó dơ giấy nhìn rất là ghê rợn thật là hải hùng khi bước đến đây nha mọi người wow không biết là dưới đây nó có sập xuống biết mình đi mình vừa nói không biết là nó có chấn động nó không biết chỗ này nè rất là ghê rợn luôn nha mọi người đó wow Nơi đây từng, từng là một uh, chốn ăn chơi được ờ, rất ờ, là nhiều người lui tới. Bây giờ thà lại hoang tàn như thế. Không biết uh, lý do vì sao luôn. Từ đây nhìn xuống là cả nhà. Rất là ghê luôn. Ôi, trống lỏng lâu ngày quá những cái máy này nó không còn là cũng đỡ ớn nha cả nhà nhưng mà phía dưới rất là âm u rất là ớn luôn trên này em cũng ờ, không dám đi nhiều và đi mạnh nữa như cả nhà rất là sợ trượt và đây nè mọi người đây nè ướt hết luôn nè nước hết luôn nè thấy không cả nhà trời mưa thì nước ở đây nó động lại rất là nhiều và đặc biệt ở đây rất là nhiều những cái võng và người ta đốt cháy không biết là để làm gì luôn ờ, cái chỗ này nhìn thấy nó có những cái này nhìn giống tóc của người nhìn y như tóc của người ta và phía bên đây nhìn xuống này mọi người rất là ghê luôn lên đây nó ngợp ngạt sao á cả nhà mình ờ, cảm giác nó rất là hải hùng và ớn lạnh đó cả nhà chân em đi sao nó rung rung rung rung đó cả nhà rất là ghê luôn thì ờ, em đã lên trên đây tới đây rồi thì bây giờ em sẽ à, đi xuống nha và xem thử phía dưới đó mình khám phá nó sót cái chỗ nào thì mình sẽ vào khám phá thêm nha mọi người đây là phía sau nè trên đây thì đấy nè bị ờ, mục nát anh à. những cái ờ, nơi trốn như thế này thường là những cái tụ điểm thất rất là thích thú của những bác sĩ và những ờ, người không tốt nha cả nhà ừ, cái căn phòng này nhìn rất là ghê rợn luôn cả nhà là phòng là một nét hết vô trong đây nó cảm giác sao cả nhà em khó diễn tả quá vô trong đây rất là ớn lạnh luôn cả nhà thì à, video khám phá cái tụ điểm ăn chơi từng là một chốn ăn chơi đến đây cũng ờ, có thời lượng rồi ờ, rất mong ờ, cả nhà ủng hộ TBL và lời nói sau cùng là TBL xin chúc sức khỏe và hạnh phúc đến với tất cả cô chú anh chị và các bạn nha TBL phải nhanh chóng rời khỏi đây nó rất là u ám và có um tùm là mình cảm giác mình rất là không có được ổn á cả nhà thì à, em xin chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các à, video tiếp theo nha